diện tích 100m2, sổ riêng xây dựng, kết cấu một hầm, có hai phòng trọ đầy đủ điện nước, lối đi riêng, một trệt, một lầu, một áp mái, năm phòng ngủ, ba toilet, phòng khách, bếp, sân thượng rộng thoáng, hướng nam, đường nhựa 10m, nhà khu trung tâm ngay chợ Huyền Trân Công Chúa, cộng trường dân tộc nội trú Lâm Đồng, khu dân cư đông đúc, thích hợp làm villa nghỉ dưỡng, homestay cho thuê buôn bán đa ngành, giá 14 tỷ Nhà Huyền Trân Công Chúa phường 4, diện tích 55m2, mua bán vi bằng, có xác nhận nhà ở, đóng thuế hàng năm, kết cấu một trệt, một lầu, ba phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng khách, bếp, sân trước để xe, hướng bắc, đứng xe máy cách đường ô tô 100m, nhà cách Hồ Xuân Hương 2km, cách đường huyền chân công chúa 150m, bán kính 500m chợ, trường học, cây xăng đầy đủ tiện ích, khu dân cư đông đúc tích hợp định cư, giá 2,4 tỷ. Nhà Hồ Xuân Hương phường 9, diện tích 287m2, thực tế hơn 320m2, sổ riêng xây dựng, kết cấu một trệt một áp, 5 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, sân rộng chứa 4 ô tô, hướng Tây Nam, đường nhựa ô tô, nhà cách quảng trường Lâm Viên 4 km, cách bến xe Thành Bưởi 1,5 km, gần khu du lịch Hồ Than Thở,